của căn nhà chúng ta thì có một phòng à, ngủ ở bên dưới tầng trệt dành riêng cho người già và cũng như là người à, cao tuổi nhiều quý vị. Thì ở bên dưới rất là thuận dễ dàng và thuận tiện nha. Cũng như là người à, tàn tật. Đấy thì với căn nhà phải nói là xây dựng full nội thất rất là đẹp nha quý vị. Với căn nhà mình thì được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết rồi và nằm trên một con hẻm là rộng lên đến khoảng 5 đến 6 mét này và con hẻm này thì đã được đổ nhựa rất là sạch sẽ và thoáng mát rồi nha quý vị. Đây con đường này thì rất là rộng nha. Một con đường thì rất là cao ráo và sạch sẽ khu ở vực ở ờ, rất là an ninh và yên tĩnh thoải mái nha quý vị con đường này thì ờ, xe hơi cũng là xe tải ờ, ra vào căn nhà mình rất là dễ dàng thuận tiện luôn nha quý anh chị ở ngay cách đây khoảng tầm cỡ 30 mét thôi thì bên ngoài chúng ta sẽ có một cái con đường lớn cũng như là mặt tiền đường rồi và ngay sát bên ngoài đó thì quý vị cũng để ý thấy này xe hơi đậu ở ngay bên ngoài rồi và đó là cái con đường mặt tiền đường rồi nha quý anh chị và đây là đường nhánh của mặt tiền đường số nha Đấy, với căn nhà mình thì nhà xây mới và cũng là thiết kế rất đẹp như quý vị được gia chủ tặng full nội thất và cũng là nhà mình thì ờ, có sổ hồng riêng và giấy tờ hoàn công đầy đủ gia đình mình rồi anh chị khách hàng mình ờ, chúng ta mua bán công chứng ngay trong ngày nha quý vị và khi mua bên kênh nhà đất bên em thì ờ, sẽ được gia chủ hỗ trợ thêm vay vốn ngân hàng gia đình mình lên đến khoảng 60 đến 80 phần trăm giá trị căn nhà nha quý vị với căn nhà ở trên khu vực địa bàn ở quận Gò Vấp với phải nói là một căn nhà chỉ với phần khúc khoảng hơn 4 tỷ đồng và gia đình mình chúng ta vừa mua ở và mua để cho thuê đều được luôn nha quý vị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 một trệt một lầu và có 3 phòng ngủ luôn và ba nhà vệ sinh có ờ, vệ sinh riêng nha và có phòng ngủ bên dưới tầng trệt nha quý anh chị hướng nhà mình là hướng chính bắc thuộc ờ, ai phong thủy là đông tứ trạch nha Đấy, với ờ, căn nhà ngang 3 mét rưỡi và độ sâu là 12 mét nha quý vị nhà mới mua chỉ việc là sách bali về ở thôi ở đây thì chúng ta sẽ có cái khu vực đậu xe máy này cũng như là phòng khách của căn nhà mình và được gia chủ là tặng những các cái bộ sofa này và có những các cái tivi Bên trên thì à, chúng ta sẽ có những bức tranh bức ảnh nha quý anh chị và kết hợp với hệ thống đèn chùm đèn led và đèn chiếu sáng cho căn nhà mình và kết hợp với trần thạch cao nha quý anh chị. Rất là đẹp. Và với một căn nhà xây dựng mới và có lên đến 3 à, phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh. Và căn nhà này thì đang được gia chủ bán với cái giá chỉ có 4 à, tỷ 800 triệu đồng thôi và còn thương lượng nha quý vị. 4 tỷ 800 triệu đồng và còn thương lượng cho khách hàng mình cũng là xem và quan tâm lựa chọn nha. Một căn nhà với diện tích là ngang 3 m rưỡi và độ sâu là 12 m và xây dựng một trệt một lầu như quý vị, nằm trên con đường thông rộng lên đến khoảng 6 à, đến 7 m nha. Đấy, với con đường thông, gia đình mình chúng ta vừa mua ở và mua kinh doanh buôn bán được nha quý vị. Đường sau đây thì à, chúng ta sẽ có phòng à, ngủ cho người già ở bên dưới tầng trệt này, cũng như là phòng cho trẻ nhỏ ở bên dưới Đấy, với uh, gia chủ thiết kế 3 phòng ngủ khá là đẹp nha Và với diện tích là ngang 3 mét rưỡi và độ dài 12 mét mà thiết kế không gian của căn nhà mình rất là đẹp luôn và tuyệt vời nha quý vị ở khu vực phòng à, bếp của căn nhà mình thì à, sẽ được gia chủ tặng những các cái bộ bàn ăn này và kết hợp với tủ lạnh và những các chất liệu của tủ bếp thì gỗ an cường nha, rất là đẹp và sạch sẽ nha quý vị. Đấy bên trên thì chúng ta sẽ kết hợp với hệ thống là đèn trùm, đèn led và đèn chiếu sáng cho căn nhà mình rồi.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 nằm trên ờ, khu vực địa bàn của quận Gò Vấp và mới mức giá chỉ hơn 4 tỷ đồng một xíu thôi là gia đình mình có thể là sướng ngay một trong những căn nhà đẹp rồi. Đấy, với ờ, khu vực cầu thang thì ờ, sẽ được gia chủ thiết kế với uh, uh, mặt đá hoa cương, tay vịn bằng gỗ công xe và lan can thì được làm bằng sắt nha quý vị. Đây và bên trên thì chúng ta sẽ có phòng ngủ đầu tiên căn nhà mình này cũng là vệ sinh. Thì từng phòng chúng ta sẽ có phòng vệ sinh riêng luôn nha dễ dàng và thuận tiện cho mọi gia đình chúng ta sử dụng ở bên trên. Không gian ở trên tầng lầu thì rất là thoải mái và rất là rộng như quý vị. Đây với thiết kế rất là đẹp và rộng không gian nhìn rất là à, tuyệt vời luôn và căn nhà đường thông gia đình mình chúng ta vừa mua ở mua buôn bán. Đây và đường sau thì à, chúng ta sẽ có giếng trời như quý vị để lấy số và lấy ánh sáng này. đây và có cửa giếng trời này, khu vực để máy giặt. Đấy, căn nhà rất là đẹp luôn và với mức giá bán chỉ có 4 tỷ 800 triệu đồng thôi. Và giá này thì còn gặp trực tiếp chủ để thương lượng nha quý anh chị. Khá là đẹp, ngang là 3 mét rưỡi và độ sâu là 12 à, mét và xây dựng một trệt và một lâu 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh. Không gian phòng ngủ thiết kế rất là đẹp luôn. và nhà mới sổ hồng riêng nha quý anh chị. Những khách hàng nào đang xem và tham quan lựa chọn và muốn mua ngay căn nhà này thì à, xem sơ qua được video, cảm thấy quan tâm đến thì liên hệ ngay về bên kênh nhà đất bên em để đi xem nha quý vị và cũng như là đằng trước thì à, chúng ta sẽ có giường và có ờ, tủ bàn trang điểm và kệ để tivi và có tặng thêm điều hòa nha đây là một căn nhà với sổ hồng riêng và sổ hồng chính chủ luôn nha quý vị nằm trên con đường thông và đường lớn đường rộng lên đến khoảng 6 mét